và còn 44 ngày nữa là sự kiện này sẽ kết thúc nha Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm Aerobic này luôn nha thì nhiệm vụ đầu tiên thứ nhất các bạn nhấn vào click here to confirm cho encha này Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ register an account on bounty.io, tức là đăng ký một tài khoản trên bounty.io nha. Các bấm chọn này. Thì ở đây các bạn sẽ sao chép đường link này này. Sau đó dán vào thanh tìm kiếm nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký một tài khoản này. Các bạn nhấn vào sign up ha. Ok, thì đây mình có 3 cách để đăng ký một tài khoản nha. Là chúng ta có thể đăng ký bằng Google này, hoặc Facebook, hoặc bằng Discord nha rồi mình đăng ký bằng link Gmail mình sẽ bấm chọn vào Continue with Google này Ok ở đây mình sẽ đăng nhập vào link Gmail của mình ha rồi đây mình đăng nhập bằng link Gmail hoàng xe com này Ok sau đăng nhập xong link Gmail thì sẽ ra một giao diện như thế này tiếp theo các bạn sẽ nhập họ tên nha cũng như là nhập số điện thoại này các bạn nhớ chọn đây là cộng 84 ha cộng 84 này rồi mình sẽ điền số điện thoại của mình nha sau đó các bạn nhớ tích chọn vào đây ha và cuối cùng nhấn vào sign up để tiến hành đăng ký một tài khoản bounty hoàn toàn miễn phí luôn nha ok sau đó sẽ là một màn hình như thế này tiếp theo các bạn nhấn vào next để tiếp tục này rồi chọn skip ha ok mình sẽ nhấn close để đóng này ok như vậy mình đã đăng ký một tài khoản bounty thành công nha sau đó mình sẽ quay trở lại này và nhập email đăng ký vào đây ha email đăng ký của mình là hoàng giang share này a gmail com này kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục nha thì như vậy là mình đã hoàn thành hai nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ thành join tham gia vào nhóm telegram chính thức của dự án ha các bạn bấm vào join our official telegram chat này sau đó nhấn vào click here này rồi ở đây các bạn sẽ mở telegram lên nha và nhấn vào soi group ở góc dưới màn hình này sau đó quay trở lại ha thì ở đây các bạn sẽ nhập username tên người dùng telegram của bạn nhé vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng telegram của chúng ta các bạn quan sát góc trái trên cùng này các bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nhá Kế tiếp chọn setting tức là cài đặt này. Sau đó nhấn vào edit profile này. Thì bạn quan sát này, ở mục username, ví dụ tên người dùng của mình là a asean này. Các bạn nhấp chuột phải, nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng nhé. Sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha. Kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram chính thức của dự án nha. Các bạn bấm chọn này, kế tiếp nhấn vào click here này. Ok, sau đó nhấn join channel góc dưới màn hình ha. Rồi, quay trở lại này. Nhấn vào Continue tiếp tục nha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BF20, tức là BSC, Binance Smart Chain của chúng ta nha. dù đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain BF20 trên ví MetaMask, mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha ok sau đó các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này kế tiếp dán vào đây này sau đó nhấn continue tiếp tục nha rồi kế tiếp nữa thì sẽ ra các nhiệm vụ khác để chúng ta hoàn thành tiếp nha như ở đây sẽ có nhiệm vụ follow theo dõi tài khoản twitter của dự án này các bấm chọn này kế tiếp nhấn vào follow ha sau đó tiếp tục nhấn vào follow theo dõi này ok quay trở lại ha và nhấn vào continue để tiếp tục này tiếp theo nhiệm vụ nữa là chúng ta sẽ retreat bài đăng nha các bấm chọn này sau đó kéo xuống này và nhấn vào retreat ha kế tiếp chọn retreat tức là treat lại này ok quay trở lại và nhấn vào continue tiếp tục này rồi ờ, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh discord này các bạn nhấn vào này kế tiếp nhấn vào join ha chọn chấp nhận lời mời này sau khi tham gia xong rồi các bạn quay trở lại nhấn vào continue tiếp tục này ok kéo xuống tiếp là chúng ta sẽ hành đăng nhập vào instagram này nhấn cho phép ha rồi nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến hành follow tài khoản instagram của dự án nhá các bạn nhấn vào visit này kế tiếp nhấn vào follow theo dõi ha quay trở lại này rồi tiếp theo nữa chúng ta lại tiếp tục follow theo dõi tài khoản Instagram của Bounty Official này. Các bạn nhấn vào visit ha. Sau đó các bạn quay trở lại ha. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản TikTok này. Các bạn bấm vào follow us on TikTok ha. Kế tiếp nhấn vào đường link này này. Sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này. Rồi quay trở lại ha. Ở bước này chúng ta sẽ hành nhập username tên người dùng TikTok của chúng ta nha. Các bạn quay trở lại TikTok này nhấn biểu tượng avatar này sau đó chọn xem hồ sơ ha thì bạn quan sát này là trên đường link này a còng xe chính là user lên tên người dùng tiktok của mình ha mình sẽ bôi đen này sau đó sao chép này rồi quay trở lại này và dám vào đây ha kế tiếp nhấn vào continue tiếp tục này thì như vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ follow theo dõi tài khoản tiktok tiếp theo chúng ta sẽ hành đăng nhập vào link facebook cá nhân của chúng ta này nhấn vào login with facebook này sau đó đăng nhập ha Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành like fanpage Facebook của Bounty Hunter này. Các bạn nhấn vào like này. Kế tiếp chọn thích ha Sau đó quay trở lại và nhấn vào continue này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo các bạn sẽ bấm vào visit Bounty Gaming on Facebook này. Sau đó nhấn vào visit ha. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành like thích fanpage này, nhấn vào thích ha. Rồi quay trở lại này. Ở đây thì các bạn cũng có thể nhấn like thích ở đây cũng được ha. Sau đó nhấn thích này. Ok như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ like thích fanpage Facebook Bounty Gaming. Tiếp theo nữa các bạn tiến hành subscribe đăng ký Bounty Hunter trên Messenger này. Các bạn bấm chọn này, sau đó nhấn vào subscribe in Messenger nhá. Kế tiếp nhấn vào tiếp tục này. Sau đó quay trở lại nhấn vào continue ha. Rồi nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta tiến hành soi tham gia vào kênh RAM của đối tác nha. Các bạn bấm chọn này, kế tiếp chọn click here ha.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 link của bạn ấy thì bạn sẽ được thêm 5 điểm entry đây nha và càng có cơ hội lớn trúng được Aerobe này ha. Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn các điều ta làm kéo Aerobe của dự án Bounty Hunter để có thể nhận được 250 đồng token bounty hoàn toàn miễn phí 100 trăm.